Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ ở một số địa phương, trọng điểm giao dịch trong khoảng 56.000 đồng cho đến 59.500 đồng kg. Cụ thể Gia Lai thấp nhất thị trường ở mức 56.000 đồng kg, Đồng Nai 57.000 đồng trên kg, Đắk Nông, Đắk lắc 57.500 đồng trên kg, Bình Phước 58.500 đồng trên kg, Bà Rịa Vũng Tàu mức cao nhất là 59.500 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay ngày 6 tháng 2. Tiếp tục giảm tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 42.400 đồng cho đến 43.000 đồng trên kg. Sau một tuần à, đầy biến động và à, quay trở về dưới mốc là 43.000 đồng trên kg, mức giá cao nhất theo khảo sát là 42.800 đồng trên kg tại tỉnh Đắk Lắk. Tại Lâm Đồng giá cà phê ở mức là 42.400 đồng. Còn à, Gia Lai Đắk Nông giá là 42.700 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 6 tháng 2 dao động từ 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Bắc dao động từ à, khoảng từ 51 đến 54.000 đồng trên kg. Cụ thể là tại Tuyên Quang, Bình Phúc, Thái Bình, Thái Nguyên, hương Yên, Bắc Giang là 53.000 đồng trên kg. 51.000 đồng trên kg là mức ghi nhận tại Yên Bái, Lào Cai. Các tỉnh thành còn lại không thay đổi giá 52.000 đồng trên kg. Còn tại miền Trung Tây Nguyên thì giá heo hơi dao động được khoảng 52.000 đồng trên 53.000 đồng tới 53.000 đồng trên kg. Cụ thể cao nhất khu vực là giá là 53.000 đồng trên kg ghi nhận tại Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận. Giá 52.000 đồng trên kg là tại các tỉnh thành còn lại. Còn ở miền Nam thì à, giá heo hơi dao động trong mức là 52.000 đồng đến 54.000 đồng trên kg cụ thể tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng là giá 52.000 đồng trên kg. À, giá cao nhất là tại Đồng Tháp và Bến Tre là 54.000 đồng trên kg. Tỉnh thành còn lại giao dịch ở mức là 53.000 đồng trên kg.